Hello mọi người nhá, lại là Gấu đây. Đó thì ờ, ngày hôm nay là thứ sáu, ngày 26 tháng 8 mọi người nhá. Hiện tại thì kết quả sổ số, truyền thống cũng quay xong rồi. Đấy. Ngày hôm nay thì ờ, đặc biệt về 891 51 đầu năm đôi 1 tổng 6 cho ngày hôm nay. Đấy. Ngày nay lô tô thì có lô tô đầu 7, ngày nay câm. Tập trung nhiều nhất là cái đầu 5 này. Đấy. Tương đối là 50, 51, 52, 54, 55, 56 khá là nhiều mọi người nhé lô tô hai nháy ngày hôm nay thì cũng có hai cặp lô tô hai nháy đó là 02 và 91 Đấy, lô tô kép thì ngày hôm nay chúng ta có đó là 66 55 và 88 người nhé. đấy thì ờ, trên video tối qua gấu chia sẻ cho mọi người đầu tiên là về lô tô khung hai ngày thì chúng ta có ngày hôm nay là ngày đầu ngày 26 ngày đang chưa ra chưa ra ngày 26 rồi đó là cặp 23 và 32 mọi người nhé thì ngày mai ngày 2 mọi người hoàn toàn có thể tham khảo cặp 2332 này còn đối với đặc biệt đặc biệt thì ờ, công thức mà hôm qua gấu chia sẻ thì ờ, gấu có một sự nhầm lẫn cộng sai đấy cộng lại là 3 4 5 8 và chạm 5 chạm 8 đó là hai chạm của rút gọn thì ai dè nó về đúng chạm 5 thì đúng là cái chạm mà gấu đã bị ờ, sai công thức mọi người ạ đấy 1 cộng 5 thì phải bằng 6 cơ đấy thì ngày hôm nay thì khá là nhiều anh chị và cô chú để lại dưới phía dưới bình luận để nhắc gấu ờ, biết thì gấu cũng biết đã bị sai mất đấy thế nên ờ, ngày hôm nay coi như là công thức này đã trượt hết rồi thì chút nữa gấu sẽ chia sẻ một công thức mới mọi người nhé Đó. khá là buồn khi ờ, một sự nhầm lẫn thì mà nó lại ra ngày hôm nay còn trên hội viên của gấu thì sao đây trên hội viên của gấu ngày hôm nay đấy ngày hôm nay là ngày à, 26 tháng 8 mọi người nhé thì ờ, với 64 số thì chắc chắn là sẽ có gấu ờ, có chia sẻ 51 đây rồi và gấu rút gọn còn 43 số thôi chỉ 43 số thì ngày nay có 51 mọi người nhé chỉ tiếc là khi dãy rút gọn của gấu ngày nay vẫn chưa được cái tháng 7 cô hồn này khá là đen khi dàn rút gọn của gấu thường gãy nhưng mà dù sao thì vẫn ăn ở dãy A rất là ok đấy có bốn ba số thôi đó thì một lần nữa thì gấu phải nhắc lại cô chú và anh chị nào muốn ủng hộ cho gấu tham gia vào hội viên trở thành hội viên của gấu thì có thể liên hệ với gấu qua số zalo gấu ghim dưới màn hình đây hoặc là quét cái mã qr mọi người nhé nếu mà kết kết bạn bằng số điện thoại không được thì mọi người ấn quét mã qr mọi người nhé thì có thể nhắn tin cho gấu ở trên à, zalo được đó hoặc là qua hình thức đó là facebook đây qua facebook Gấu có để link Facebook cũng như số điện thoại chính đó là 042 mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho gấu nếu mà không kết bạn được với số Zalo trên mọi người nhé đó còn trở lại đối với nội dung chính của buổi tối ngày hôm nay thì gấu sẽ lại nhắc lại cho mọi người về lô tô khung lô tô 23 và 32 mọi người nhé Đấy, ngày mai là ngày 27 tháng 8 ngày 2 đấy tức là mùng 1 tháng 8 âm lịch ngày mai đầu tháng hy vọng sẽ à, hiệu quả và may mắn cho toàn thể cả nhà chúng ta đấy thì nếu mọi người đừng quên dành tặng cho gấu một like video để tăng thêm nhiều điều may mắn hơn cho gấu cũng như toàn thể mọi người mọi người nhé còn đối với gian à, đặc biệt gấu muốn chia sẻ cho mọi người như sau gấu sẽ ví dụ từ thứ ba thôi ví dụ rất là gần chú ý cho gấu giải 5.6 của số hàng chục nó con một đây con một đấy mọi người sẽ cộng lên cho gấu như sau cộng cho gấu đó là 0 này cộng 1 này cộng 2 và cộng 8 mọi người nhé và cộng 8 thì chúng ta sẽ có như sau bằng một cộng không bằng một này 1 cộng 2 bằng 2, à 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3 và 1 cộng 8 bằng 9. Ta sẽ có 4 chạm 1, 2, 3 và 9. Thì uh, ngày 24 đặc biệt về 32 nổ cả chạm 2 và chạm 3. Đấy. Tiếp theo này, cái công thức này chúng ta lại có như sau. Ở giải 5.6 con số hàng chục là con 2, con 2 nhé chúng ta sẽ cộng lên cho gấu như sau 2 cộng 0 bằng 2 này 3 này 4 này và 0 mọi người nhé 2 cộng 10, 8 bằng 10 đấy ta lấy đơn vị là 0 thì ờ, ngày 25 ờ, kết quả về đặc biệt 70 đấy, đặc biệt 70 tức là trọng 0 cho chúng ta đây rồi đó. áp dụng tiếp công thức chúng ta lại có này ở giải 5 chúng ta có ra con 7 con 7 nhé Đấy, còn 7 7 cộng lên cho gấu là 7 này 8 này 9 này Và 5 5, 7, 8 và 9 Thì ngày 26 Tức là ngày hôm nay Đặc biệt về 51 chậm 5 mọi người nhé Đó Vậy thì với công thức này Thì cho chúng ta như sau Giải 5 Đó là con 3 3 nhé 3 cộng lên cho gấu là 3 cộng 0 3 này 4 này 5 này và 1 đấy và 1 mọi người nhá, đúng chưa vậy thì gấu sẽ rút gọn lại ra đây như sau 4 chạm 1 3 4 để gấu xóa này đi và 5 mọi người nhé 1 3 4 và 5 hai chạm gồm một rút gọn lại như sau đó là chạm 1 này và chạm 4 Đấy. mọi người có thể tham khảo đối với 8 ờ, số thì gấu sẽ kết như sau này 1 11 này 18 này 81 này 19 này 91 này và 4114 mọi người nhá 1441 đó là 8 số mà cũng muốn chia sẻ cho toàn thể cả nhà mọi người nhé Đấy. thì mọi người xem kiểm tra lại xem gấu có nhầm lẫn như hôm qua hay không thì để lại phía dưới bình luận cho gấu biết mọi người nhé Đấy. Thì ngày nay gấu xin chân thành cảm ơn 309 người để lại nút like cho gấu. Gấu xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó và cô chú một lần nữa muốn tham gia trở thành hội viên của gấu sẽ có những cách chơi vô cùng hiệu quả thì có thể nhắn tin cho gấu qua Zalo hoặc qua điện thoại với nhé và gấu xin chào tất cả mọi người